và để trả lời được câu hỏi này thì chúng tôi sẽ nói về khái niệm đầu tiên về lũ lụt. Thuật ngữ chỉ hiện tượng nước sông, nước ở trên sông, suối dâng cao mức hơn bình thường ấy so với mức trung bình trong một khoảng một thời gian ngắn nhất và sau đó giảm dần được gọi là lũ lụt. Đầu tiên thì chúng ta phải nói đến hiện tượng lũ. Khi ở một nơi nào đó trong lưu vực sông bắt đầu có mưa thì nước mưa đọng trên các lá cây cỏ chảy xuống các khe rãnh trên mặt đất và thấm ướt lớp đất mặt. Lớp nước mưa ban đầu hầu như là bị tổn thất hoàn toàn. Nếu như mà mưa vẫn tiếp tục với cường độ tăng dần và lớn hơn, cường độ thấm thì bề mặt bắt đầu hình thành các dòng chảy mặt. Thì dòng chảy mặt được tạo ra trên các sông suối nhỏ. Do tác dụng của các uh, trọng lực chảy uh, theo các sườn dốc. Một phân tích lại ở các uh, trũng phần khác thì tiếp tục chảy ra từ nơi thấp từ nơi cao đến nơi thấp người ta gọi giai đoạn này là giai đoạn nước mưa điền chỗ trũng khi nước của các con suối đổ vào các dòng sông thì mực nước sông bắt đầu tăng lên tức là lũ cũng bắt đầu tăng lên trong mùa mưa lũ thì những trận mưa liên tiếp trên lưu vực sông làm cho nước trên các sông suối dâng cao rồi đổ ra sông chính thì tổ hợp chính của các con sông suối Ờ, của các con suối trong lưu vực làm cho nước trên chính sông chính tăng lên và tạo thành lũ. Và nhìn chung, trên cùng một địa bàn, hiện tượng này duy trì trong một khoảng thời gian ngắn hơn thời gian duy trì ngập lụt. Còn nếu như mà người ta gọi để có thể lụt đấy, thì khi lũ lớn, nước lũ tràn qua các bờ sông, con đường, bờ đê chảy vào những nơi có địa hình trũng thấp gây ra hiện tượng ngập trên diện rộng và duy trì trong một khoảng thời gian tương đối dài gọi là lụt đó thời gian lụt bao giờ cũng phải dài hơn lũ thì thời gian duy trì lụt dài hơn thời gian duy trì ngập lũ là đúng còn à, người ta phải phân theo phân loại lũ như thế này người ta có thể phân loại lũ theo một số các tiêu chí như thế này đây đầu tiên là phân loại theo thời gian lũ xuất hiện phân loại thứ hai là theo cấp độ mức nước của đỉnh lũ và cuối cùng, phân loại theo mức độ nguy hiểm của trận lũ đối với nền dân sinh và kinh tế. Đầu tiên thì chúng ta phải nói đến phân loại theo thời gian lũ, xuất hiện của lũ. Căn cứ vào thời gian xuất hiện của lũ thì người ta có thể phân ra các loại lũ như thế này. Lũ tiểu mãn, lũ sớm, lũ chính vụ và lũ muộn. Đầu tiên thì chúng ta phải nói đến lũ tiểu mãn. Ở đây Loại lũ này thường xảy ra vào khoảng tiết tiểu mãn hàng năm từ tháng 4 đến tháng 6, chủ yếu là do mưa rào gây ra. Và lũ tiểu mãn thường không lớn nhưng là nguồn cung cấp nước rất quan trọng trong sản xuất nông nghiệp trong mùa khô. Tuy nhiên, khi có nước tiểu mãn lớn thì cũng gây thiệt hại cho sản xuất nông nghiệp. Tiếp theo, chúng ta nói đến lũ sớm và lũ xuất hiện sớm so với lũ chính vụ. Nếu lũ xảy ra sớm mà lại là lũ lớn thì gây hậu quả nghiêm trọng đối với nền sản xuất. Lũ chính vụ thì thường xuất hiện vào thời kỳ chính giữa của mùa lũ. Mùa lũ chính ở khu vực Nam Trung Bộ thường kéo dài từ tháng 9 đến hết tháng 12 dương lịch. Còn lũ muộn ấy thì là lũ xảy ra vào cuối mùa lũ. Nếu xảy ra lũ muộn mà lại lớn ấy, thì cũng gây ra ngập lụt nghiêm trọng đối với cái vùng trũng thấp. Thứ hai là chúng ta có thể phân theo các cấp độ mực nước của đỉnh lũ Căn cứ vào mực nước trung bình của đỉnh lũ nhiều năm thì người ta có thể phân ra các loại lũ như sau. Lũ nhỏ là lũ có đỉnh lũ thấp hơn mức lũ trung bình nhiều năm. Lũ vừa là lũ có đỉnh lũ đạt mức lũ trung bình nhiều năm. Lũ lớn là lũ có đỉnh lũ cao hơn mức lũ trung bình nhiều năm. Lũ đặc biệt lớn là lũ có đỉnh lũ cao hiếm thấy trong lịch sử. Còn cuối cùng là lũ lịch sử là trận lũ có đỉnh lũ cao nhất trong thời kỳ quan chắc hoặc điều tra được. Cái thứ hai thì cái thứ ba thì chúng ta có thể phân theo cấp lũ theo mức độ nguy hiểm đối với dân sinh và nền kinh tế. Đối với các quản lý nhà nước, các nhà quản lý về lũ lụt và thường được phát tin trên các phương tiện thông tin đại chúng thì người ta thường áp dụng cách phân cấp lũ theo mức độ nguy hiểm đối với nền dân sinh và kinh tế. Mức độ nguy hiểm của lũ tăng dần như sau. Mức báo động 1 có khả năng gây ra tác hại đến khu vực sản xuất nông nghiệp ở vùng trũng thấp. Mức báo động 2 gây ra gây tác hại lớn đến các khu vực sản xuất nông nghiệp ở vùng trũng thấp, có khả năng gây nguy hiểm tính mạng đến một số dân cư sinh sống ở các vùng trũng thấp. Và mức lũ báo động 3 là gây ngập diện rộng đến các khu vực ở hạ lưu sông. Nhiều công trình xây dựng và công trình về giao thông, thủy lợi bị tàn phá nặng nề, rất nguy hiểm đến tính mạng và nhân dân ở các khu vực trũng thấp, các khu vực thường xuyên bị ảnh hưởng bởi lũ lụt. Và điều cuối cùng thì chúng tôi cũng phải nói đến là phân loại các bản tin về lũ, cảnh báo lũ, thông báo lũ và thông báo lũ khẩn cấp tùy vào uh, diễn biến của mực nước và khả năng đạt mực nước của đỉnh lũ trên các sông mà cơ quan dự báo khí tượng thủy văn sẽ phát tin cảnh báo lũ thông qua thông báo lũ hoặc là thông báo lũ khẩn cấp như sau. Cụ thể như sau. Nếu trên lưu vực sẽ có mưa lớn và có khả năng gây ra lũ trên sông thì cơ quan dự báo khí tượng thủy văn sẽ phát bản tin cảnh báo lũ để cảnh báo cho nhân dân biết. Nếu lũ có lũ ở trên sông mà khả năng đỉnh lũ sẽ ở dưới mức báo động 3 thì sẽ phát tin thông báo lũ. Khi nghe bản tin này thì cán bộ chính quyền các cấp và nhân dân nên lưu ý phải khai thác phương án phòng chống lũ và các biện pháp phòng chống để chống lũ lụt. Nếu như mà đỉnh lũ ở trên sông đã đặt mức lũ báo động 3 thì nhiều khả năng đạt được và trên mức báo động 3 thì sẽ phát tin thông báo lũ khẩn cấp. Khi nghe được bản tin thông báo lũ khẩn cấp thì cán bộ chính quyền, các cấp và nhân dân phải khẩn trương triển khai các biện pháp phòng chống lũ. Nhân dân ở khu vực sinh sống ở các vùng trũng thấp cần phải chủ động di rời người, súc vật của và của cải đến khu vực cao ráo và an toàn. Đó, đó chính là thông tin cung cấp cho quý vị và các bạn. Và video của chúng tôi xin được kết thúc tại đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các video tiếp theo. Thông ái, thông báo, thân ái và chào tạm biệt quý vị và các bạn.